nặng dạ. tôi nói tôi về nhà cửa rồi mà về cũng không gì chứ sống ra dạ. rồi chết thì được có, có số tiền thiêu như được rồi à. Hello, chào à, cô chú, anh chị và các bạn đã đến với à, kênh của Nguyễn Phước Hiện tại là Phước đang có mặt tại nhà của cô Tám một lần nữa để trao tiền và trao ờ, quà của các mạnh thường quân đã gửi hỗ trợ cô à, đi với Phước hôm nay thì ờ, cũng có chị Duyên là một ờ, trong những mạnh thường quân đã muốn đến gửi lời hỏi thăm và gửi cho cô Tám một ít quà và hồi nãy thì Phước vừa mới ghé lại thì Phước có nghe cô Tám khoe là cũng có một số mạnh thường quân đã điện thoại liên lạc và tìm nhà để gửi hỗ trợ cho cô phẩm cho cô thì một lần nữa Phước xin cảm ơn tất cả các mạnh thường quân những người đã điện thoại liên lạc và gửi hỗ trợ cho cô Tám ha thì bây giờ mình sẽ vô mình thăm cô Tám cái nó ai nghỉ cô đang nghe kinh luôn các bạn cũng cũng lâu lâu ai cũng lần mà nha nhưng mà uh, nó nói trời ơi giờ biết sao trời nói trời, trời, trời chết rồi cũng như thế nào nhà nước cũng lo dạ cô ráng niệm phật nghe cô đừng buồn nhiều quá mình phải lạc quan lên nghe cô thấy cô thương quá à, à mình nên à, mình nên nhiều khi thấy gì chứ biết đâu hoàn cảnh này là của con vậy sao <laughs> vậy sao đâu biết được cô đúng không cô cuộc đời mình đâu biết trước được không cô cho nên giúp lúc nào mình san sẻ được mình à, cứ san sẻ <laughs> con thì cái quan niệm của con vậy đó chị này là con cũng đăng lên đó là chị thấy á à, à chị chị duyên đây bữa nay thì chị ghé gửi con thùng mì với uh, 10 kg gạo dạ. có đổ không cô à đây còn gạo dạ. à. cô à, hết cô nhờ ai đổ giùm đấy đây biết cho năm chai dầu năm chai dầu có gì cô tho hết uh, gì đó bị, bị đau cái chân á cái chân cô bị sưng á là cũng dạ. cái bạn uh, dầu nhiều lắm tại vì lúc trước con mua là con cũng cho gì nè ừ, cho lớn nó hơi biết cho hết ừ, là <laughs> dạ. con trái nhỏ để con bạn đó cũng ờ, tính ờ, kêu con ờ, nào lợi á điện cho bạn qua bạn chắc ở gần đây quá à, em điện dạ mãn cũng mực hết rồi cái chủ nhà với cái bình thủy cô để rồi cô lên xuống nó ngã hả ừ, con ấy con dẹp con đi chơi đây là để con dẹp cho con ừ. cho cô sợ nó ngã có nó trúng cô bỏng nó không biết không ngã cô căng quá dạ là con mua này ngẩn rồi dạ có mua gì sẵn con có xe con chạy đi chứ dụ lâu ờ, lâu đi khám bệnh á con biết dạ. bệnh gì đến gì á mình miếng ờ, à, mua thuốc ngoài cho cho dạ. uống đau hơi dạ. tử uống dạ. làm cái trực riêng dạ, chỗ này uống cái này có thôi tập uh, ờ, bác sĩ hay là cô mua đại cái, cái này trong kia ừ, cho mà uống không hết còn dạ. cái này tôi mua ngoài cô thấy nói cô bị đau tử ơi chào ngựa chứ dạ, dạ. Bởi vì mình bệnh thì mình ờ, phải ờ, dạ. nói cho đúng nay con ghé cô á là cũng có một số uh, mạnh thường quân họ ghé họ gửi con để gửi tiền cho cô thì ở bên uh, có một bạn á, là cũng không danh do giấu tên bạn ấy uh, gửi cho cô uh, 200 đây một bạn còn ở bên uh, nhà chung nhà chung của anh Ngôn Thắng á, gửi cô 10 triệu để uh, có trang trải cho cuộc sống giúp cô đỡ đỡ vất vả hơn đây đây là 10 triệu à, của bên nhà chung à, Ngôn Thắng để uh, hỗ trợ giúp đỡ cho hoàn cảnh của cô à, mong cho cuộc sống cô đỡ vất vả hơn thì uh, một lần nữa Phước uh, xin uh, cảm ơn uh, nhà chung uh, của anh Ngôn Thắng đã hỗ trợ cho cô và bạn ờ, bên ờ, Vĩnh Long luôn ha rồi cô có ờ, cảm ơn đủ gì không cô, cô cảm ơn mà nhà nhà hảo hảo tâm mạnh thường quân hảo tâm mạnh thường quân con cảm ơn rất nhiều dạ như con rồi thôi vậy chào cô tám con về chào cô em về dạ dạ, dạ. có gì đấy con mua cái máy rồi cô với uh, giữ gìn sức khỏe à rồi bye bye hẹn gặp lại các bạn ở video sau hoàn cảnh khác các bạn có nhớ nhà của cô thì ờ, coi lại cái video cũ ha cô vẫn ở đây